nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi khi mà không còn yêu thương đến nào ta cũng say thôi đừng cố đừng xanh đàn hổ đôi túi vàng dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang tiếng đau thân thuộc không như quán quen xưa mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa nhiều tiền anh biết mình được ấm no mà tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho ta sợ phải đấu nên lao vào kiếm ăn rồi trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng ta vẫn chưa rõ